Hi, mình chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về ma trận về đề kiểm tra lý giữa kỳ 2 và học kỳ 2 và về kiểm tra lý lớp 12 nha. Đầu tiên thì là để đề kiểm tra lý lớp 12 thì với ma trận thì sẽ có 40 câu trắc nghiệm và trong đó thì có theo thứ tự là 6 phần và là thêm theo cái ma trận này là mình sẽ đọc ma trận qua cho các bạn hiểu nha. Đầu tiên là mặt dao động á, động là ba nhận biết, hai thông hiểu và bốn vận dụng và hai vận dụng cao cao là ba nhận ba nhận câu nhận biết thì nêu được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuồng cảm trong hoạt động của mạch dao động LC nêu được công thức tính chu kỳ dao động riêng tần số riêng và tần số gấp của mạch lao, lao động LC nêu được dao động điện từ là gì cường độ điện từ trong tụ điện và cảm ứng điện từ trong cùng cảm biến thiên điều hòa và hai câu thông hiểu thì các bạn làm là tính được chu kỳ riêng tần số riêng và tần số gấp khi biết L và C và nêu được mối quan hệ giữa và giữa B, Q và Y mối quan hệ giữa y không và q không là mình với lại có bốn câu vận dụng đó là vận dụng các công thức thì T bằng 2B căn LC này F sẽ bằng 1 chia cho 2B căn LC y không bằng q không omega ga omega mà bằng sẽ bằng 1 chia cho căn LC trong các bài tập cơ bản rồi và đến với hai câu vận dụng cao thì cho biết biểu thức q và biết viết ờ, biểu thức y và ngược lại thì pha ban đầu là khác không và C sẽ tương đương với F1, C2 sẽ tương đương với F2, C3 sẽ tương đương với F3 cho mối quan hệ C tìm F và cái công thức này mình vừa làm video về môn lý á, là có một số công thức như thế này là các bạn nên nhớ bạn qua xem là cũng được rồi sang thứ hai á, là điện từ trường là chỉ có một con nhận biết thôi là một con nhận biết thì chúng ta là gọi là định nghĩa điện từ trường định nghĩa thôi rồi sang số 3 là tán sắc ánh sáng nha tán sắc ánh sáng thì mình với ba ba câu nhận biết và hai hai thông hiểu thì với ba câu nhận biết thì mình tìm được là nêu được định nghĩa hiện tượng tán sắc ánh sáng nè rồi nêu được định nghĩa về tán sắc ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng nè rồi chúng ta nêu được chiết xuất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không rồi thêm hai câu thông hiểu thì các bạn là so sánh được góc lệch pha công lệch của các tia sáng có màu màu sắc khác nhau khi đi qua lăng kính so sánh được chiết xuất của môi trường đối với ánh sáng có màu sắc khác nhau. Rồi mình sẽ sang phần 4. 4 là giao thoa ánh sáng là với hai câu nhận biết, hai câu thông hiểu và bốn câu vận dụng và hai câu vận dụng cao thì mình với là hai câu nhận biết thì chúng ta là cho biết là nếu được vân sáng, vân tối và là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng nè rồi chúng ta là nêu được công thức tính khoảng vân công thức xác định vị trí vân sáng và vân tối còn hai là hai câu thông hiểu thì chúng ta tính được tính được khoảng vân và các đại lượng trong công thức khoảng vân hiểu được khoảng vân là khoảng cách giữa các vân sáng liên tiếp hoặc vân tối liên tiếp và mình với bốn câu vận dụng thì chúng ta lại tìm mà xác định được vị trí vân sáng nè vân tối số vân sáng số vân tối khoảng cách giữa hai vân cho trước rồi hai câu vận dụng cao trong còn uh, y vân á, thì dùng hai đường sắc thì bị chỉ các vân sáng trùng nhau, các vân tối trùng nhau với số vân quan sát được bài toán dịch, dịch chuyển về màn hướng vân. Đó là những câu vần dụng cao thì nó sẽ có bài tập khó cho các bạn. Rồi mình sẽ sang à, phần số 5 là tia hồng ngoại, tia tử ngoại thì bốn cái bốn câu nhận biết và ba câu thông hiểu thì bốn câu nhận biết thì chúng ta đã nêu được bản chất, các tính chất công dụng của tia hồng ngoại, rồi nêu được bản chất các tính chất và công dụng của tia tử ngoại rồi ba ba ba câu thông hiểu hiểu là xác định được được ánh sáng có bước sóng nào tần số nào là tia hồng ngoại tia tử ngoại so sánh được tính chất của các tia rồi bây giờ đến phần thứ sáu là tia x là với ba câu nhận biết và ba câu thông hiểu là 6 câu thì với ba câu nhận biết thì chúng ta tìm được là nêu được bản chất các tính chất và công dụng của tia x nè rồi kể được tên của các ờ, vùng sóng điện tử từ tử kế tiếp khác nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng rồi ba con thông hiểu thì chúng ta mới xác định được ánh sáng có bước sóng nào tần số nào là tia x so sánh được tính chất của các tia hồng ngoại tia tử ngoại và tia x và so sánh được bước sóng của các vùng của sóng điện từ rồi và chú ý thì lớp nâng cao thay các, các câu bằng dụng cao như thế nhưng ở mức độ khó hơn và đây là toàn bộ những ma trận lớp 12 rồi nghe các bạn và đèn giữa cây nó sẽ sẽ khó nha không phải dễ như học kỳ 1 đó và trên đây là toàn bộ bộ ma trận để kiểm tra lý lớp 12 học kỳ 2 cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn các bạn các video sau nha mà mình sẽ nhắn nhủ với các bạn một một tí là sẽ có một video về giải về môn lý giữa kỳ nha cho các bạn nào cần thì các bạn nó xem nha rồi cảm ơn các bạn